Dạ, Phước Cần Thơ xin uh, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha à, Hôm nay thì Phước uh, quay trở lại đây để uh, thăm uh, bà hai cô đơn à, Tết cũng uh, đến rồi Thì uh, mình uh, sẽ ghé lại thăm bà và gửi cho bà chút quà để uh, dùng Tết luôn Thôi giờ Phước uh, sẽ mời cô chú, anh chị mình đi, uh, đi cùng với Phước vào uh, thăm bà hai luôn nha Ờ, chào bà hai liêm liêm dạ con khỏe lên ờ, dẫn ngồi đi ờ, bà hai dạ bà hai mới ăn cơm dạ xích đây nè liêm xích đây nè để cho bà nói chuyện nghe cho nó rõ rồi mấy ngày khỏe không lên qua lên trên ngồi trước cái đi lên dẫn ngồi đi bà hai đi lên ngồi cái đi bà cũng mà cái giò nó đau hay gì mà phải uh, nhích nhích chị không giờ bà hai đi thì được nhưng mà đi gần bà hai đi không được nhích nhích chị nó nó đau cái đầu gối ờ mà sáng chưa uống thuốc mà chưa ăn cơm mà chưa uống thuốc mới ăn cơm rồi à gì đó hả ừ. gặp tết rồi thôi ghé lại ờ, để gửi cho bà chút quà biếu quà dùng ờ, tết với lại thêm hộp sữa tại biết sữa bà cũng còn tuy nhiên gửi bà thêm bữa nay lại có ờ, mạnh thường quân á gửi ờ, tặng biếu quà cho bà với lại ờ, sữa nè gửi cho bà luôn và sữa lớn với lại cái giỏ quà tết mình trưng đây nè cho nó đẹp đó bà đây đưa đây quà này rồi mấy gà sức khỏe bà sao rồi ổn chứ ổn nhưng mà trời có bữa sáng cái chị nó khỏe có bữa bữa nay thức dậy thằng mà ngồi nói hoài trời ơi sao bữa nay đều dữ vậy buồn hả bèo bèo bèo hả bèo, bèo là sao là nó yếu xìu đi nó muốn ngã qua ngã lợi vậy dạ tại vì mình cũng lớn tuổi rồi ừ rồi, ừ, rồi. Ừ. À, mau mau nấu cơm đặng ăn ăn rồi đặng uống thuốc dạ uống thuốc chưa thì hồi nó dưỡng vàng à rồi mấy ngày có à, đi chích gì chưa hay đi khám bệnh gì không uống thuốc chứ không có khám bệnh gì hết uống thuốc hả ừ, uống mua thuốc chị uống lấy yeah. cái dạ. nhãn của ông bác sĩ ờ, ở ngoài thơ đó dạ ông bác sĩ thì quên nè lâu quá thôi kệ quên rồi thôi đi ừ. <laughs> đây giờ trước uh, tiên để con gửi cho bà đồ nha rồi mình nói chuyện sau cái uh, ừ. cái phần quà này nè với sữa này nè là của chị Phượng Nguyễn hay là Phương Nguyễn gì đó ở bên Mỹ à, gửi cho bà sữa với phần quà này gửi cho bà là 50 đô 50 đô mà hộp sữa này với phần quà này con đổi luôn là được 50 ờ, đô là một ờ, triệu 150 ờ, ngàn và chị ấy kêu là mua quà Tết với lại mua sữa cho bà hộp sữa thì 800 800 với còn cái phần quà kia ba trăm mấy dạ yeah. rồi kèm theo đó là có ờ, cô Mai ở ờ, quận 8 Sài Gòn à. gửi cho bà 1 triệu à. với ờ, chị Đỗ Thị Mỹ Ngọc Đỗ Thị Mỹ Ngọc Hồng Nguyễn Thị Mỹ Ngọc gì đó ở, <laughs> ở Canada à. gửi cho bà 100 Canada 100 ừ. Canada thì con đổi ra luôn là được 1 triệu 8 với 1 triệu của cô Mai ở quận 8 Sài Gòn là 2 triệu 8 giờ để gửi cho bà giống như tiền này để xài Tết nha đây 2, 2 triệu 8 là điểm giùm con nha đây đây đây con điểm cho một tờ 500 rồi điểm coi thử rồi coi đủ không hai tờ ba tờ 500 4 tờ 500 thấy không rồi viên tờ dưới là 5 tờ 5 tờ 500 cái này là 100 100 là 300 rồi 2 triệu 8 tại vì biết sao mà con ờ, ghé, ghé bà tranh thủ tết phải không tại vợ con sắp sanh đó dạ. vậy bởi vì thôi tháng ờ, nào, tháng nào nó sanh giờ là đang ờ, vô từng sanh rồi vậy dạ. rồi giờ là nói chung là con phải tranh thủ con đi tranh thủ đi là ở nhà vợ đúng rồi con đi con gửi quà đồ liền để cho mấy bà ăn tết hổm gầy ai thấy con cũng vắng quá ha ai sợ hồi hộp hỏi cô lệ kêu hôm đó mày có hỏi vợ phước mà xanh tháng nào thì nào xanh không <laughs> vậy hả bảo là trời ơi con cũng trong từng trong từng xanh rồi ừ. nói chung là xanh ờ, dự xanh là 29 tết á với mùng 1 tết nhưng mà giờ là trong từng xanh rồi bởi vậy thôi ờ, tranh thủ gửi sớm cho bà để con về nếu mà lỡ nào đau bụng cái là con đi liền ừ, đi liền phải dạ. vợ chứ dạ đúng rồi nhưng mà ngoài bà ra con đi thăm mấy hoàn cảnh khác nữa ừ. tranh thủ hết trơn à còn nhiều lắm còn tới mười mấy ông bà lận dạ rồi bà nấu cơm chưa nấu cơm ăn rồi nè ăn rồi mới đi rửa miệng ra nè mới rửa miệng ra ăn cơm với cái gì ăn cơm với uh, thịt gà thịt gà hả ừ. vẫn như cũ nha tiền con gửi xong rồi cất kỹ nha ừ, ừ, tại vì ờ, cô chú anh chị cũng thông cảm nha cho phước là như thế này uh, mạnh thường quân gửi tiền cho phước thì phước khi trao phước phải quay clip lại và phải ờ, đưa lên mạng ờ, điều đó để ờ, không phải là mình muốn chứng minh mình gõ gàng minh bạch gì nhưng mà mình cái kiểu dạng giống như là đâu đó cho nó dễ để chừng nữa có clip đồ này nọ để dễ nói chuyện và cái nữa là à, cho các mạnh thường quân á họ biết tiền đã đến được tay của bà họ cũng mừng và họ cũng vui chứ giờ con không quay lại mà con nói con trao rồi cho bà đưa rồi rồi đưa lúc nào đâu sao không có thấy gì như vậy sao biết thì đúng là mình ờ, đưa tiền thì từ thiện là từ tâm thiệt nhưng mà tâm ai thì tự người đó biết ừ. giờ giờ cứ nói miệng không ờ, không có gì để bằng chứng rồi sao biết được phải không bà ừ. bởi vì thôi con phải gắng thứ nhất là tranh thủ vô để đưa cho bạn tết cái thứ hai là lúc nào con cũng phải quay clip lại ừ. đúng rồi tại vì à, có nhiều bạn nói ờ, cho tiền người người già vậy rồi quay clip lên vậy thì để uh, giống như là đem lại cái sự nguy hiểm cho bà nhưng mà con thì trước khi cha con đi về con cũng dặn kỹ rồi và cái vấn đề đó thì mấy bà cụ ông cụ thì gán giữ gìn cất con luôn luôn dặn tắt máy là con dặn là cất kỹ giống như là con về gọi là không biết ai luôn á là đừng ngoại trừ con ra là nói chung là giờ con quay lại con hỏi tiền đâu thì cứ việc nói cất rồi cất rồi thôi không biết đâu đi vậy đi cho nó dễ tiền trong tay mình là của mình ha <laughs> cái này tết là mình trưng kế bên đây là đẹp lắm luôn à con không biết bà dùng được mấy này không nữa chắc được mà ăn ít ít thôi tại vì cái này là cũng đa số đồ đồ ngọt á để trưng tết sữa hả có sữa có bánh đồ đầy đủ hết trơn dạ hiện giờ mình trưng đi xong qua tết mình khui ra ừ, khui ra biết cái gì <laughs> khui ra biết ăn được gì đó thì ăn còn ăn được thì có mấy cái con của chị cái bên nít nè mình cho cái nào mình dùng được thì mình dùng nhưng mà mình ăn ít thôi ha đồ ngọt tại vì lớn tuổi rồi dạ, hai vậy đó hả ừ. sữa mấy gà là uống còn nhiều không bữa hổm con đưa tới hai hộp á còn hộp lưng rồi để con coi thử nha hộp ờ một hộp hết rồi đó hả ồ ừ một hộp hết rồi một hộp này thì còn được uh, lưng ôi vậy là kịp luôn ha uống đợt này xong rồi qua tết ừ. ôi hộp kia hết là đợt hai hộp ừ. vậy là uống hộp này xong một hộp nếu tính ra bà uống cỡ nửa tháng không hai hộp là uống tháng phải không ừ. vậy là hộp này nữa tết ôi này còn hộp bự nữa nè rồi ừ. giờ là uống đã rồi qua tết luôn nói chứ còn canh canh canh canh để vô mua sữa cho bà uống mà có sữa này nó cũng đỡ ha ừ, đỡ. để gán qua tết đi có thuốc đau thần kinh tọa về á ừ. chờ bên ờ, nhà máy với lại bên ờ, y tế họ chứng nhận xong cái nữa rồi con tung ra thị trường rồi con gửi cho bà uống ừ. thuốc hay lắm đau thần kinh tọa đau khớp gì chị được hết thuốc đó con vừa đi à, con cũng có bán luôn ừ, nhưng mà quan trọng á là mấy cụ già khi con ghé thăm gì nè thì con sẽ gửi tặng khỏi tốn tiền còn nếu mà ai dụng ngoài thì mình bán chứ ai cũng cho xong chịu sao nổi ừ ai cũng cho sao chịu nổi <laughs> tại con trai nhiều nhiều người thấy con cho như nè xong cái điện lại xin tưởng con cho ừ, nó chạy cho chắc cho kiểu này bán nhà cho còn không đủ nữa phải bán lấy lời lấy lời dạ, xong mới có lấy tiền đó mới cho được mấy bà dạ vợ lúc gài cũng ợt ợt ít đi đâu được rồi hả ít đi lắm giờ ở nhà không à giờ con tranh thủ con với liêm đi ừ tại vì giờ nói chung là bụng bự lắm rồi đang trong tình xanh mà ừ, nhúc nhích cái là đưa bệnh viện đặt phòng nữa trơn rồi dạ chuẩn bị à, đón à, ừ, công chúa đầu ừ, ừ, ăn tết luôn ừ, liên gái hả gái người liên có vợ chưa liên chưa liên chưa có vợ chưa có ghệ nữa bà ơi liên chưa có ghệ nữa lấy đâu mà có vợ nhất quyết năm nay nó kiếm ghệ á ừ, nó sinh năm 96 à nó tuổi tí á 20 à, cũng 20 26 à, tuổi 26 27 rồi chín mùi rồi đó mà chưa có ghệ luôn á tuổi chín mùi rồi hai sáu hả ờ, nếu tính tuổi ngoài là 27 ở đây giờ hết gái rồi mà ở đây <laughs> chỗ bà hết gái hả đi lấy Đài Loan chưa hả ừ cũng hai có. là lấy nước ngoài hai đi làm xa chắc là lên ờ, thành thành phố lớn hết chứ à, không có đi nước ngoài đi thành phố lớn mà còn một hai đứa à xuất khẩu lao động phải không ừ, còn một hai người mà giống như là nhỏ nhỏ phải không chưa lớn phải không lớn mà đều tính tình à, tính, tình chắc không hợp với liêm đâu ha ừ nay buông ghệ này buông ghệ kia mốt bắt ghệ kia Thứ không hợp thì chia tay ừ không được là không quen thôi quen dạ. không bao lâu chia tay thấy nó cũng kỳ lắm dạ. quen là phải đúng người luôn ờ, không mà quen phải đúng người phải coi trước coi sau phải đúng người dạ mắt bạn giờ vẫn thấy rõ chứ con ngồi giờ bà thấy rõ ha rõ nhưng mà mấy hôm gài sao kỳ cục bạn nhớ ổng quá nhớ ai bà nhớ ông chết rồi đó dạ ổng sao ạ nhớ cái về tội nghiệp đi lên cảnh hồi hiếu mất á ngồi dạ. ổng ổng năn nỉ hoài ổng nói thôi bà không đi ờ, lên cảnh ở bà lên chơi với tôi ít ngày đi nhưng mà bà thấy ổng có vợ ở đó rồi lên chi cũng kỳ nữa dạ. rồi lên rồi ổng không mấy nhỏ mấy đứa con sao có vợ sao á dạ. bà đó rồi cũng chết rồi nói hai ơi hai lên chơi đi ít bữa nhưng nào hai muốn về con đưa hai về dạ. nếu mà hai sợ nó nói gạt rồi nó để ở chảnh hoài nó hai cũng buồn nó thôi hai không đi luôn về dạ. đây rồi không đi luôn tới ông chết là chỉ gặp được có hai lần ha một lần ghé thăm bà với một lần đám của anh Hiếu ừ. gặp lại được hai lần nói chung là cũng là cái duyên rồi về tới đó có gặp là tới được rồi ừ. giống như mãn nguyện cái cuộc đời hồi nãy con hỏi bà quên nữa bà nói bà ăn cơm với cái gì ăn cơm với thịt gà thịt gà hả ờ, trời nuôi gà rồi còn con gà này ở đây ờ, sao chưa làm thịt nó luôn đi <laughs> dễ gì <laughs> nhiều cũng không bán hết trơn nhiều cũng không bán vậy ha à, mấy đứa nhỏ là phước ơi ở đây rồi vậy nữa cho con nha ừ. nữa bà có trăm tuổi già nó còn sống cho con nha ừ. ở đây chăn chối lại nói để phước vô cho nó hay ừ. gì <laughs> ừ. Xì xào. Xì xào vậy chọc bà đó nó nín thinh vậy đó chứ mà hai chưa nắng quá bữa nào nắng gắt quá hai vợ chồng nằm đó nó kêu hoài nữa mà biết nó kêu nha cái nó kêu giống kêu hai hai ừ, cái uh, hai ở chồng hay nghe nó kêu đợi nó kêu một tiếng nữa cái nó kêu một tiếng nữa tao ở đây này tao đâu có đi đâu đâu này kêu hoài vậy cha là nín thinh luôn nín tới chiều luôn ừ. tới chiều hai ra đây rồi thôi thương nó có nhiều vậy đó dạ yeah với lại sáng thả nó ra nó có chịu ở ngoài nó bư đâu dạ đi vô nhà à? vô đứng dần cái lòng hoài Rồi, tự nhiên nó đánh chi rồi người ta đá người ta bắt nó cho nó đá tội nghiệp nó nó không có sợ con gà nào gà bà lớn nó cũng không sợ hết mà cũng không có gà nào sợ đó chứ gà này gà trống gà mái gì cái tao quên luôn rồi đó tao thấy gà trống gà trống ha cứ thấy hai cái nhưng mà cái lông của nó thì cái lông của nó thì như gà mái vậy ha ừ. thân hình nó là gà mái nhưng mà nó là ừ. gà giống như thân xác ờ, thân xác con ờ, gì thân xác con ờ, con cái gì Đê đê. kiểu như thân xác con trai gì đó ừ. nhưng mà bề ngoài thì là con gái nè nó chỉ được có cái cái mồng ở quên cái gì nữa cái mồng phải không cái mồng, đúng rồi cái, mồng, mồng với, với, cái cửa với cái cửa thôi còn bộ lông á nguyên dàn ngoài là lông của con gái hết trơn nữ tính nữ tính ừ tự tính đi con thôi con ghé thăm bà vậy thôi con tranh thủ đi thăm hoàn cảnh khác nữa rồi cảm ơn cướp ơi mình đi về mình khỏe nha dạ giữ gìn sức khỏe nha đợt này nữa con ghé con thăm nữa là qua tết con mới qua con qua tết nói chung là con cũng chưa biết nữa ờ, đợi ờ, vợ con ổn đồ xanh dạ, xong rồi mấy tháng xanh nó hơi bận tí xíu ừ vừa lấy lời thăm vợ luôn nha dạ rồi uh, ờ, gán gìn sức khỏe nữa rồi để chị không nữa con con con nó phải khỏe ẩm vô cho bà hai nựng ừ. ha <laughs> ha ừ. ừ. vậy là phải gán sống tốt nha sống khỏe ăn uống khỏe. đồ vô điều độ uống sữa đồ điều đồ vô thì uống mỗi bữa dạ. sáng bữa nào cũng uống ờ, khi nào buổi chiều ăn cơm ít á tiền giữ cho à. kỹ để uh, mình mua thuốc rồi mình chích đồ gì đó thèm à. gì mình mua mình ăn có gì... hai không có nhịn thèm đâu đúng rồi lớn tuổi rồi đây nè nói nè trăm tuổi già bỏ lợn đâu ai xài đâu ai xài đúng rồi phải không ừ. cứ việc xài ừ. ăn uống bệnh đi khám bệnh ừ, bệnh đi khám ha bệnh. trường ừ. gà lại con được rồi ừ. <laughs> <laughs> có bạn chăm tuổi già đó nhớ để gà lại chồng phước cái vô lấy nha ừ khỏe em ơi dạ dạ thôi con chào bà hai nha ừ chào phước à, chắc có lẽ phước cũng uh, xin uh, chào cô chú anh chị và các bạn luôn nha hẹn gặp lại uh, cô chú anh chị vào clip của bà hai cô đơn sau à, chắc có lẽ là khi mà vợ phước sanh xong mấy tháng sau qua tết phước mới ghé lại thăm bà ừ. rồi bye bye và hẹn gặp lại chúc cô chú anh chị một năm mới an khang thịnh vượng dồi dào sức khỏe à, trong mùa covid này đặc biệt là cái sức khỏe là quan trọng nhất mình có sức khỏe tốt thì mình à, sẽ à, có thể là đi làm từ thiện nhiều hay là mình đi à, làm gì đó mình làm vậy đi ha rồi bye bye nè liêm <laughs> rồi bye bye cô chú à bye bye bà hai luôn bye nào hai bye bye liêm luôn năm mới vui vẻ nha năm mới vui vẻ con đi trên đường đi cũng sự như ý mọi chuyện bình an như sự vui vẻ nha dạ rồi cảm ơn bà